À, phần mềm báo tôi biết là ván này là đánh xỉu này ừ. đánh tất tay vào xỉu nhá có 10 triệu này anh em nhìn chưa 10 triệu này đặt tất tay vào xỉu này tất tay luôn này ừ. anh em nhìn chưa thì hôm nay tôi cũng giới thiệu luôn với anh em cái phần mềm mới nhất công ty chúng tôi phần mềm này công ty chúng tôi đã nghiên cứu 2 năm trời mới nghiên cứu thành công được vào cái phần mềm này có thể xâm nhập được vào tất cả hệ thống cổng game của các nhà cái như Go88 này, Casino, Sunwin, Zigbee này, tất cả game đổi thưởng hiện nay đều có xâm nhập được. Thì đây hôm nay công ty chúng tôi xin review qua cho anh em cái phần mềm này để cho anh em biết được cái công nghệ hiện nay nó tinh vi đến mức độ như nào để có thể xâm nhập được vào tất cả cổng game của nhà cái bất cứ game nào liên quan đổi thưởng liên quan ăn thua đều báo trước kết quả anh em nhìn chưa báo xỉu đánh xỉu chuẩn 100 trăm luôn thì à, tôi nói luôn với anh em cái phần mềm của công ty chúng tôi thì là không bán anh em nhé nghiên cứu rất là lâu rồi mới có thể thành công được đây là review qua để cho anh em biết được cái công nghệ hiện nay ừ, chứ công ty chúng tôi không bán vì một cái phần mềm chúng tôi làm ra trị giá rất là nhiều tỷ đồng nên không bán cho anh em được ừ. anh em đã chót chơi bời thua tha xa bờ lâm vào cảnh nợ nần thì xem đây để biết ừ. báo xỉu đánh tiếp xỉu anh em nhé tất tay luôn này nhìn chưa 19 9 triệu 800 này đánh xỉu này đồng ý luôn này anh em nhìn chưa đấy, phần mềm báo thì là chuẩn xác 100 trăm không có sai lệch được đấy anh em nào ấy mà chót chơi bời thua tha lên một cảnh nợ lần về tất cả trò chơi game đổi thưởng nếu mà muốn chơi muốn thắng thì anh em có cách có thể kết hợp cùng công ty chúng tôi chứ chúng tôi không bán phần mềm thì hình thức làm sao để có thể kết hợp thì cái đầu tiên anh em chơi game nào thì anh em phải có tài khoản của cái game đấy là đầu tiên cái vấn đề thứ hai là anh em phải có một chút tiền ở trong đấy ví dụ như cậu em này đây thì là cậu đấy là có 5 triệu thì công ty chúng tôi là vừa cũng vào 5 triệu cùng cậu đấy là tổng số tiền là lúc đầu là đánh là 10 triệu đấy thì là tôi sẽ kéo lên rơi tầm khoảng 7 80 triệu đấy kéo lên sau đó anh em sẽ rút ra và rút ra và gửi tôi số tiền là 50 phần trăm cái số tiền tổng anh em được đấy đơn giản vậy thôi ăn chia là năm để anh em kết hợp cùng nhau kiếm tiền chứ công ty chúng tôi là không bán phần mềm anh em nhé phần mềm trị giá nhiều tỷ thì chả có thằng nào dạy gì mà bán cho anh em anh em muốn kết hợp thì liên hệ để cùng nhau kết hợp cùng nhau làm ăn đơn giản vậy thôi ừ. anh em chưa đánh văn nào chuẩn vào đấy luôn phần mềm không mà sai này được còn anh em nhớ nhé những anh em nào mà cần kết hợp làm ăn công ty chúng tôi thì liên hệ qua số điện thoại hiển thị trên màn hình hoặc vào trực tiếp Zalo nhắn tin nói chuyện phần mềm báo tài này anh em nhìn này đặt tất tay vào tài này anh em nhìn chưa 39 triệu 200 vào tài này Ừ, đặt tất tay luôn ừ, đánh không màu sai này được anh em nhé thì cái điều kiện đầu tiên để anh em tham gia kết hợp làm ăn công ty chúng tôi là một là anh em phải có tài khoản game của anh em cái thứ hai là anh em nạp tiền vào trong tài khoản của mình ví dụ như cậu em này là vào nạp cùng với tôi là 5 triệu thì công ty chúng tôi cũng vào tiền cùng anh em là 5 triệu sau đó kéo lên và anh em rút ra và gửi tôi một nửa cái số tổng số tiền anh em được đơn giản vậy thôi ừ. anh em kết hợp làm ăn bảo nhau làm ăn cùng nhau kiếm tiền đấy anh em nào quan tâm và thua tha lâm một cái nợ lần xa bờ liên hệ trực tiếp anh em nên nhớ là làm ăn uy tín chơi trên tài khoản của anh em đánh trên tài khoản của anh em nhé anh em nhìn chưa 554 14 điểm tài à, chuẩn xác 100 trăm luôn ừ. anh em nhìn này đấy, đánh 39 triệu 200 04 nghìn